À, chị nặng khoảng 50 kg à nhưng mà gánh này là hầu như hơn chị luôn á khoảng chừng năm mấy kg đó đi dằn một ổ 20 ngàn thiệt mà gia vị đầy đủ thịt cũng nhiều nữa cho nên nó chị bán là thu hút vậy em đi ngang chị em thấy chỗ gánh bánh mì ngon em sẽ ghé vào chị sẽ lấy tiền em nhìn ngon mới lấy tiền được nhìn muốn ăn mới lấy tiền em còn nhìn mà không muốn ăn thì chị đâu lấy tiền em được nãy giờ là truyền thống chị bán gánh quen rồi cho nên giờ chị bán xe là chị bán ới chị bán gánh là chị cứ bán đắt một ngày hai ba trăm mẫu là có thể lấy tiền được mà lên xe là bán ngày trăm mẫu bán không hết cô này bán cũng trên dưới hơn 20 năm anh ăn lúc anh còn nhỏ cô bán gánh vậy không chứ không có quán gì đó bánh mì này nó bình dân mà nó ngon nó đơn giản mà nó ngon Chị Lan bán bánh mì á, là từ 5 giờ sáng cho, cho, cho đến 9 giờ trưa 12 giờ rưỡi chị bán tới 6 giờ chiều sáng một gánh chiều một gánh coi như là ngày hai gánh địa điểm sáng á, thì bán chiều Nguyễn Trãi còn chiều thì chị bán dạo ngày xưa á, là chị à, bán á, là món bò nướng lá lớp á, là bún từ ngày 2 tháng 9 năm à, năm 1991 á, là chị à, bán á, hả qua bánh mì bò nướng lá lớp như lúc đó là chị bán mới một ngày có 200 mẫu thôi mà chị thấy bán đắt quá rồi chị hả à, vô nghề luôn Rồi cái mâm của chị á, gồm có là 6 món Món bò, nem nướng, thịt nướng, cá hộp, xí mại, bì à, chị bán giá cả là 20 ngàn một ổ nếu mà ai ăn thịt nhiều thì 20 ăn thịt ít thì 15 Dạ cái tương phải không? Giờ chị bán cái tương này là tương mè, là tương xào, xào tỏi, nêm bột ngọt, đường, muối là đủ gia vị nó ngon. Ăn với lại bánh mì bò nướng với lết. đánh giá là nói chị là cái gia vị tương ngon và nước mắm ngon mỡ hành đầy đủ với lại chị bán cũng thoải mái nhiều nhiều lúc có khách muốn xin gì là chị cũng cho hết trơn á bán bánh mì là khắp mọi nơi là ai cũng đều biết chị á từ quận 4, quận 8, quận 7 đồ ai cũng biết chị hết trơn á à, từ xa xa ai cũng ghé chị hết cho nên khách đồ cũng ủng hộ chị dữ lắm tiền ăn tiền học tiền con tiền trường đồ là chị lo hết cho nên đó chị bán cái cuộc sống chị dư thì chị không có dư mà cũng như sống thì được thôi à chứ dư thì không có dư có bán có sống không có bán thì coi như là